và dạ, Duy Nguyễn và con Viên xinh đẹp dạ, chào các bạn đến với chương trình à, khởi động thứ hai nhóm cơ các nhóm cơ liên quan tới phần thân trên upper body rồi để bắt đầu cho phần à, khởi động các nhóm cơ upper body thì chúng ta khởi động như một cái máy cardio trước 5 phút để cho chuyển cơ thể từ trạng thái bình thường qua trạng thái vận động cho nó nó warm up thôi này chưa là warm up làm nóng cơ thể làm kéo bài rô đi nó rất có lợi cho lưng và tay đó cứ kéo rồi 5 phút chơi thôi nhẹ nhàng nữa không phải chỉnh ờ, nặng gì cả kéo bình thường thôi đó. để ờ, khởi động ờ, những cái phần cơ lưng cơ tay nè thấy nguyên phần trên đúng không dạ. thấy cái bài này ngon chưa đó khởi động là nguyên phần trên luôn dạ. còn bữa hổm mình đạp elliptical là khởi động nguyên phần dưới luôn dạ. bây giờ cái ngày upper body mình khởi động khác và ngày lower body mình khởi động khác dạ. ăn với canh đi chừng ba bốn phút cũng được bao phút là đủ rồi rồi xong rồi, rồi, rồi xong rồi mình lên trên kia là mình à, xoay khớp mình khởi động khớp rồi mình căng cơ rồi mình khởi động những cái bài bài bài chuyên về về nhóm cơ uh, thân trên dạ. là kết thúc phần khởi động đó, là bữa nay em học được thêm phần khởi động nhóm cơ thân trên nữa bữa hôm là khởi động phần thân dưới vậy là xong rồi đó xong phần khởi động rồi đó dạ. professional rồi đó okay. chuyên nghiệp rồi đó được rồi đúng không ừ rồi kéo một tí nữa đi ừ rồi thôi nghĩ là trên kia Rồi bây giờ chúng ta sẽ khởi động ờ, phần cơ upper body Tức là những cái nhóm cơ nằm phía trên và để cho chuẩn bị cho những buổi tập upper body nha Vẫn là xoay, ờ, xoay khớp mình, mình chơi khớp trước đi Đó, xoay khớp Cầm nắm sờ mó nhiều lắm nên chúng ta phải xoay mấy cái khớp này xoay xoay xoay xoay xoay xoay xoay xoay xoay xoay xoay xoay rồi tới khớp cùi chỏ nha nhớ chưa nhớ chưa chừng 10 phát thôi đó xoay xoay xoay xoay xoay xoay rồi đổi chiều rồi thay tới khớp vai mạnh lên đó quạt đổi chiều thở đều vô nha em rồi tới sẽ khớp hông tập thể giữa giờ không dễ ăn mà Rồi Tối. Thôi <coughs> Sao vậy? Sao đổi chiều lẻ vậy? Không Rồi thôi Có căng rồi đi Rồi Chưa đâu Chưa đâu Còn nữa là chúng ta sẽ có bài đặc biệt bữa nay ta tập phần upper body nên cái phần tay hay mấy khớp tay cơ tay rất là quan trọng em cầm em xoay như vậy nè rồi bé nhất phòng gym rồi đó rồi, xoay đúng rồi xoay ờ, xoay động nguyên cánh tay luôn đó, xoay xoay nha rồi để một cục xuống để một cục xuống cục còn lại cầm cầm dây cầm về ngang để trước ngực trước bụng thôi xoay giữ cái eo lại xoay cái người thôi cô lên khởi động thôi mà rồi ờ. tiếp tục khởi động bây giờ động tác tiếp theo để dây nhìn nó nè đẩy lên giữ giữ trên cao một tí đây nhìn nó nè xong rồi hạ tay xuống vuông gốc. đúng rồi xong rồi lên đó lại đẩy lên 10 cái Rồi, rồi Xong, bây giờ chúng ta đi qua tới phần căng cơ Nãy giờ chúng ta đã khởi động ờ, căn bản với cái khớp rồi đó cho đây em úp người lại cao quá cao chỉnh xuống tí rồi căng cơ căng cơ xuống vị trí thấp nhất luôn xuống vị trí thấp nhất có thể rồi đau chưa đau đau chỗ này chưa chưa chưa thấp nữa tại cái này nó cao quá chắc phải hạ xuống một tí nữa ok gặp cho tới lúc là đau này tí rồi ê ê tí thôi có cảm giác ê ê chưa rồi rồi không dịnh em căng tập trung căng hai tay để trước ngực đúng rồi căng cơ căng, gán căng chừng 15 giây Rồi Bật lên 10 lần Bật vừa vừa thôi Bật vừa vừa thôi hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Giữ lại Giữ vị trí cao nhất luôn Giữ lại Ờ giữ cái lưng này lóc cái lưng lại giữ lại đúng rồi một hai ba bốn năm sáu bảy chưa tám <laughs> chín thôi xuống ai dạ rồi thấy mấy khớp rồi nó nó nó nó khỏe khỏe chưa nó nó tự tin chưa cơ kiết rồi ngon lành chưa không còn bài căng cuối cùng qua đây hồi nãy chúng ta căng phần lower back bây giờ chúng ta chúng ta căng phần trên dạ. nãy giờ chúng ta căng rất nhiều phần nha phần này có rồi nè phần uh, lower back có rồi nè phần ờ, phần này chưa chưa nhiều nè phần này chưa nhiều nè cơ tay tay thì căng rồi nè à, còn cái ngực cái ngực thì à, ngực thì có cũng có cũng có thể căng nhưng mà tại vì hôm nay không có tập ngực nên không cần căng ngực nhưng mà chút anh chỉ em bài căng ngực luôn đó là đủ đúng không hai cục tạ vậy là căng tay đó vừa căng tay vừa không khớp bây giờ qua đây căng lưng rồi bây giờ em vô ra à, cái máy này em thực hiện động tác căng cơ anh làm mẫu cho căng cơ lưng nha không cần tập cần căng thôi căng cơ lưng như nè ngồi chồm người về phía trước xíu chồm phía trước xíu rồi cái đầu cúi xuống tí đó để mình căng cơ lưng không cần kéo ừ cứ để thẳng cho nó căng ra ok đây nó căng cơ lưng căng khoảng chừng 20 giây bài này rất là quan trọng nha căng cơ lưng rồi đủ rồi kéo xuống kéo xuống nổi không rồi kéo xuống tất à, ok không không cần kéo kéo cao đâu kéo tí tí thôi đó kéo tí tí thôi em kéo tí tí anh phụ nè đó xuống rồi lên xuống rồi ok đó căng vậy thôi ok gắn tập 10, 10 cái đó để mình căng được cái phần nguyên cái phần cơ lưng ok ok ok ok rồi bây giờ ráng nha ráng nè rồi không ở sau phía sau luôn cũng được đó rồi giữ lại giữ lại giữ lại cho nó ép cái cơ lưng này vô này nè ok cho nó giờ ta ép cái cơ lưng nha rồi cái đây được rồi nó ép ép cơ lưng vô có đau không có cảm thấy phê không có cảm giác nó ép ép không ờ em phải có cảm giác ép ép vô đây nha dạ. rồi xong lên thả thả ra đi thả ra từ từ từ từ rồi từ từ từ buông ra luôn đi thả thả thả thả luôn thả luôn chưa chỉ bài này bạn nó không biết tập nha chứ không phải là lỗi nha các bạn chưa chỉ à, không giấu giấu giấu bữa sau mới chỉ bài này rồi rồi rồi rồi tiếp tục rồi bây giờ chúng ta vô chúng ta căng cái ngực ở những cái chỗ mà nó không có cái máy thì nó căng không có được nó chế đủ kiểu trên nhưng mà nó căng không có vô thế là chiên căng cái ngực nha em cầm giày nhưng mà nhớ hai bàn tay ngửa ra nhìn về phía trước bước ra từ từ từ từ nào căng thôi đó căng ráng đi căng ưỡn ngực ra căng căng căng căng chưa căng đủ bước nữa bước hoài luôn căng luôn cả tay luôn đúng không rồi xong đuối quá bước vô đó rồi thử đi em cảm giác là chỉ có em mới hiểu thôi chứ anh không biết diễn tả sao cho em hiểu nữa rồi cái, cái tay cái tay đừng có đừng có gọi là ờ, đừng đừng có gọi là là là là buông ra cho nó gọi là nó hành hạ mình quá cái tay á em phải có sự còn kiểm soát cái tay một tí tức là cái tay cái tay nó nên không tức là cái tay nó còn có một sự kiểm soát như vậy chứ không phải là cái tay buông ra thẳng ra mày muốn làm gì mày làm đúng không dạ. đó nên cái tay mình phải có sự kiểm soát nhẹ nhẹ tức là mình đang tự chủ mình căng chứ phải là mẹ nó lôi mình quá trời rất rất mình mới căng đây, hả? cái này ấp ấp lên đó nó sẽ căng luôn cái tay chắc chắn nhưng mà nhưng mà em phải cảm giác có đau đau căng căng ở đây nha căng căng ở đây mới đúng đó, ok rồi ráng chịu đi còn nếu mà chưa thấy đã thì cứ nhích lên từ từ tí tí chút chút nhích chút chút chút chút rồi đuối quá thì lùi lại lùi lại đó căng ngực mắt ngon luôn á máy mỹ đế nha đó. rồi căng ngon lành đúng không rồi chừng nào cảm thấy đuối đuối thì thả vô thả vô từ từ, từ. mình ờ, nghỉ kết thúc phần khởi động ở đây rồi đó chỉ còn khởi động làm quen với đường tạ thôi thì tùy vào cái ngày tập đó của em tập cái cơ nào cái máy nào thì chúng ta chúng ta xuống dưới chúng ta khởi động làm quen khối lượng tạ của cái máy đó chứ còn cái buổi khởi động cho phần cơ upper body thì tới đây là khép lại rồi dạ. đó, chỉ cần cardio ờ, ở dưới chèo thuyền chút chút á vậy là xong lên đây mình tập nãy giờ là gói gọn tại trong video này anh chỉ em là nó hơi lâu nhưng mà 11 tập là chỉ gói gọn trong vòng 15 phút thôi nha và uống hết rượu cao nha bữa nay kiểm tra anh không nhắc nè anh không nhắc nè anh không nhắc nè rượu cao còn uống hết xong rồi xuống dưới tập nha đó, mình tập gym ở phòng đẳng cấp nó phải khác nó phải theo chương trình nó phải theo giáo án máy móc thiết bị rồi supplement đồ này nọ rồi xong rồi anh pha cho thêm intra